hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết ngữ bàn chân nhang lầm lạc cho tàn sắm sắm bóng mẹ trần gian đâu bốn ý mùa ai còn sung chát lý đào hát đào chua câu ca mẹ hát gió đưa về trời ta đi tròn kiếp con ơi tròn kiếp con người cũng không đi hết mấy lời cho tới ngân người à, này à, ngân hà ý à, chảy ngược này à, lên cao chảy ngược ý à, lên ngực lên cao qua thắng mơ vô khúc nghêu ngao ý à thăng bầm bởi à, áo bờ áo à, đom đom thời à chập trần trơn đom đom à chập trần xa xôi mẹ ru cái lẽ ở đời à sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn bà du mẹ trắng nhìn về quê mẹ xa xăm lòng ta bung nơi lửa cá sương trọn đời nhớ